À, xin chào các bạn thì chào các bạn trở lại với cờ việc công nghệ cao Tuấn Hải thì hôm nay bên cờ sở Tuấn Hải mình sẽ giới thiệu đến các bạn một sản phẩm đó là cái ờ, móc khóa móc khóa camera nha các bạn thì đây là cái sản phẩm phụ kiện để kết hợp để chơi với cái máy đánh bài thì cái này có thể kết hợp với tất cả các cái máy đánh bài hiện nay tất cả các dòng máy đánh bài như các bạn thì trên tay mình đây là cái dòng máy đánh bạc S5 thì cái này mình không giới thiệu nhiều nữa chỉ nay ờ, các bạn ờ, nào đã sử dụng rồi chắc biết rồi thì bây giờ mình sẽ kết nối với cái cái này là cái máy đánh bạc này để mình ờ, chơi test cho các bạn xem rồi mình sẽ chơi bài cào bỏ lá nha mình sẽ bỏ lá nha các bạn rồi mình bắt đầu nha bây giờ thì đó trước này ở trên cái sản phẩm này nó sẽ có một hai cái nút hai cái nút tắt nha này. tắt và mở đây hai bên này hai nút tắt và mở nhé thì một cái sản phẩm này nó gồm hai cái đây là hai cái khi cái này hết pin mình có thể chuyển từ cái này xong gắn vào cái này để mình chơi tiếp nha các bạn các bạn đây mình bắt đầu test nha đây mình sẽ kết nối với cái ờ, điện thoại bật lên nha các bạn đây mình sẽ bật lên bật lên đây là cái nút bật nha mình mắt thường không nhìn thấy khi mà các bạn mua sản phẩm này các bạn mới thấy được mình để các bạn biết nha đây mình đã kết nối rồi nha các bạn đây thì sau đây mình sẽ test cho các bạn xem cái nút khóa camera này nó có hoạt động tốt hay không đây nó sáng nha các bạn mình sẽ thử bài cào bỏ lá nha bốn mình chơi bốn tụ nha các bạn đây đây sau đây mình sẽ bỏ bốn lá đây làm lại cho bạn xem nha đây mình bỏ bốn lá nha hai ba bốn bảy điểm năm bảy điểm này lớn nhất nha các bạn đối với cái sản phẩm này cái thời gian hoạt động của nó là tầm 2 đến 3 tiếng nha các bạn chơi thời gian chơi của nó thời gian chơi của nó tầm 2 đến 3 tiếng thì đối với cái này thì nó hai cái thì các bạn có thể sạc này bạn chơi 6 7 tiếng bao nhiêu đó là đủ các bạn để các bạn à, ăn của người ta rồi các bạn đừng nó để thêm cái thời gian nó sao ngắn quá nha đây chúng ta tiếp tục nha các bạn đây một nha bỏ một lát đây. bỏ nha cái này bỏ nha các bạn một chia 9 điểm đây bạn thấy không mình là 9 điểm mình có thể chạy đây một tụ và mình ăn hai tụ nha các bạn thì ngoài ra cái móc khóa như thế này thì bên mình cũng thể làm theo cái móc những cái móc khóa khác nhiều mẫu mã khác nha các bạn chứ không phải là riêng một cái mẫu này thì mình test thử cho các bạn xem thì mình sẽ lấy mẫu này thôi và ra mình còn rất là nhiều cái mẫu khác nha thì mình làm một bán nữa nha các bạn này mình cũng có thể để bên này rồi dụ mình chơi hai người thì mình để bên đó mình chơi hai người thì mình có để đối, để đối diện với nhau sáu điểm bốn bảy đây sáu điểm năm hai tủ nha thì ngoài ra mình có thể để ở đây hoặc lại đây cái này nó có thể ờ, khi mà mình cầm trên tay nó vẫn có thể báo được nha các bạn à, nãy mình quên để cái này vô có thể là mình cầm tay nó vẫn thể báo được nha các bạn nè mình cầm thôi nó báo rồi nha cái camera soi rất là rõ nha các bạn à, chúc mừng rồi xem mình cũng lưu ý với các bạn luôn khi các bạn đã sử dụng cái máy đánh bài thì các bạn không nên để một lá bài trong cây bài này nó bị úp lên như thế này nó như thế này thì máy nó sẽ không báo không chính xác nha các bạn các bạn cố gắng để như thế này vậy đây đi mọi chi tiết về cái sản phẩm này thì các bạn cứ liên hệ đến hai số điện thoại trên màn hình nha để có người gặp ờ, để có người tư vấn cho các bạn để cho các bạn mua được những cái sản phẩm ờ, mới nhất bên cửa hải mình và tham gia vào các xe bạc để ờ, giúp ích để tìm tiêu xài nha cảm ơn các bạn xem video